anh ơi ừ. em muốn mua một con máy tầm hơn 4 triệu để chơi game ấy ừ. em thấy chỗ anh bán hai con này cũng xem xem nhau tầm hơi 4 triệu ừ. theo anh thì lấy con nào à? em chỉ để chơi game thôi chỉ để chơi game ở chơi game thì hai con này đều ngon thế nên là bây giờ để so sánh chọn những con nào ấy thì tốt nhất là vào đây xong anh à, sẽ làm video để um, chạy AutoTu rồi tất cả thứ cho em xem ấy xem độ hao pin tất cả thứ nhá vào đây vâng ạ ừ. ok ok và thì bạn vừa giờ bạn có nhờ mình uh, so sánh giữa hai chiếc máy này bạn đi uh, à, muốn mua để chơi game về uh, camera và các thứ ấy thì mình sẽ không cần nói nhiều nữa bởi vì ở trên youtube có nhiều anh em nói rồi nhá um, cụ thể hơn về hai chiếc máy này thì mình muốn nói rõ hơn này thì đây là chiếc uh, Realme Q2 và đây là chiếc Redmi uh, Note 9s của Xiaomi đó đây là bản chính hãng và đây là bản sách tay thì hai chiếc máy này hiện tại bên mình đang bán giá ngang nhau hơn 4 triệu một chút thôi để biết chi tiết anh em vào đường link mình để ở dưới mô tả nhé đó thì à, hiện tại là cuối tháng 11 năm 2020 thế nên là uh, nếu anh em nào xem cái clip này về sau ấy thì có thể giá người ta sẽ giảm xuống rồi thế nên anh em cứ vào đường link để biết cập nhật rõ nhất bây giờ mình sẽ mở siêu hai chiếc máy này nhá thì hiện tại bên mình đang bán là tất cả là hàng nguyên siêu như thế này này đây là phiên bản của thị trường nội địa Trung Quốc và đây là phiên bản của thị trường quốc tế bán được nhập khẩu và phân phối bởi Dijuo Việt Nam vào 18 tháng còn đây là phiên bản uh, Ờ, thị trường nội địa Trung Quốc được bên mình sách tay về và cũng được bảo hành uh, tại hãng trong vòng uh, một năm nên anh em hoàn toàn yên tâm nhé bảo hành tất cả các lỗi như cả nguồn màn hình các thứ ấy chứ không phải là anh em phải mua thêm bảo hành đâu đó thì bây giờ mình sẽ mở siêu hai chiếc cho anh em xem thì tất cả là siêu ni lông bên ngoài rất là đơn giản thôi của chính hãng thì nó có thêm một cái tem gọi là tem nhập khẩu tem bằng tiếng việt đây đó của Dior đấy bây giờ mình sẽ mở siêu nha à, mình sẽ đặt siêu cho anh em xem bên trong là hai chiếc máy này nó có cái gì đã đúng không Đấy, sau đó là sẽ cài game rồi uh, ờ, uh, ờ, cái AnTuTu để cho nó chạy thử xem là cái độ, độ hao pin cũng như là cái khả năng chơi game của nó sẽ đạt ở cái mức như nào bởi vì thực sự là hai sản phẩm này thì đều có một cái cấu hình nó hơi khác nhau một chút một chiếc thì sử dụng chip Snapdragon là chiếc Note 9 của Xiaomi này còn chiếc Q2 là sử dụng một chip mạnh mẽ khá là mạnh mẽ của MediaTek đó. còn RAM thì giống hệt nhau bộ trong thì một chiếc là 128 GB của Q2 và 64 GB của Redmi Note 9 đây trong hộp của Redmi Note 9 ép thì nó cũng đơn giản thôi nó sẽ có một cái ốp lưng như này và một tập sách hướng dẫn sử dụng và không có tiếng việt anh em nhé nó rất là dày bằng các ngôn ngữ khác nhưng riêng tiếng việt không có hơi buồn đây Redmi uh, Note 9S này thì mình đã từng làm clip về cái sản phẩm này một lần rồi có thể lắp được hai sim và cùng một thẻ nhớ luôn đó cho anh em nâng cấp thẻ nhớ thoải mái luôn mà vẫn dùng hai sim bình thường bộ 4 camera 48 megapixel ở đây được trước thì uh, về cấu hình cơ bản nó sẽ cho anh em biết đây nha Thì uh, sản phẩm này sử dụng chip Snapdragon uh, ờ, 720G này Đó, camera là 48 megapixel của 4, của 4 camera, màn hình là 6.67 inch Full HD nha uh, Pin là hơn 5000, 5020 Đó Phụ kiện kèm theo thì nó sẽ có ốp lưng rồi Và một bộ sạc cáp thôi Một bộ sạc cáp, sạc nhanh Đây sạc nhanh em nhé đây này, một bộ sạc nhanh à, tầm 20W Đó, 20W rất căng bộ này không biết là thông số khá là cao à, bộ này gọi là 3.3 à, cộng uh, quick flash và uh, quick uh, charging 3 cộng uh, sạc nhanh 3. hơn hơn 3.0 mình không rõ là cụ thể là bao nhót chỉ thấy nó thông báo đây là có nguồn và ra 5V 3A 15W này 9V 20W này 12V 20W này và 10V 22,5W khả năng là cái sạc này nó rơi vào tầm 30W anh em nhé đó, dây cáp USB Type-C này dây cáp của Xiaomi rất là xịn luôn đó, đơn giản sản phẩm mình sẽ bỏ qua bên còn bây giờ đến sản phẩm Q2 nhá sản phẩm Q2 này thì là nội địa của Trung Quốc thế nên là trên hộp nó đa phần là toàn tiếng Trung Quốc thôi Đấy. có cấu hình có hỗ trợ 5G này có cấu hình là 4GB và 128GB bộ nhớ trong sản xuất vào tháng 10 16 à, tháng 10 năm 2020 rất là mới vừa mới ra mắt thôi à, bây giờ mình sẽ mở xíu nha xe máy sẽ có một ốp lưng sử dụng bằng tiếng chung mỏng mỏng này thôi ô lưng cũng khá là giống với cái sản phẩm ô lưng chất liệu giống cái chất liệu sản phẩm ô lưng của cái chiếc nốt Redmi Note kia à. đó trong hộp nó sẽ có một cái sạc vô cùng là khủng khiếp sạc nhanh không cái vót của độc quyền của Realme và Oppo 5V 6A 5V 2A max. nó chỉ được 5V thôi nhưng nó là sạc nhanh công nghệ vót độc quyền của hãng này dây sạc có màu vàng dây USB Type-C là và cổng sạc USB của chiếc uh, củ sạc cũng sẽ có màu vàng đó em gì đâu nếu mà của Oppo thế là màu xanh lá cây dây rất là xịn luôn rất là to luôn đó thế thôi cũng không có tai nghe y hàng Xiaomi thôi đều không có tai nghe luôn anh em nhá đó, bỏ phụ kiện này sang một bên này bây giờ chỉ quan tâm hai nhân vật chính thôi đúng không đó, mình sẽ mở cái siêu nó luôn nhá này siêu mới luôn đây là sản phẩm hoàn toàn mới mình bóc cho anh em xem luôn okay. mở nguồn ra đây đây thì cái sản phẩm này theo nó dán sẵn vào miếng màn hình ở đây còn camera thì nó nằm ở giữa này nốt ruồi đây được sau là cụ 4 camera cũng nằm ở giữa luôn sản phẩm này nó sẽ giống Samsung hơn một chút hơn đó, nó sẽ gọi là gọi là cái mốt mới đây anh em này sản phẩm này có nghĩa là trong cái mốt nó có vẻ là mới hơn đó là camera chính cũng gồm 4 camera à đây là ba camera thôi thì nằm phía bên này đây là ở phía bên bên, bên góc này còn à, cái camera trước thì nó nằm ở, ở góc bên trái đằng sau thì lưng của nó cảm giác như là bằng một miếng kim loại được khắc chữ Realme rất là to đây nếu mà anh em nào mà yêu thích cái sự ờ, phá cách thì khá là thích cái này chứ còn nếu mình thì mình không thích bởi vì ờ, thương hiệu to quá đó rất là hâm mộ đây là phiên bản màu bạc nhé của nó này thì sản phẩm Realme này là bản sách tay thì được Trung Quốc nhưng mà mới cứng là nó cũng sẽ có tiếng Việt luôn đây hai sản phẩm này thì đều có công nghệ là vân tay trên này nhìn cái nút nó rất là giống nhau này kích thước cái nút và nguồn của cái vân tay nó khá là giống nhau ở đây Đó. kích thước của chiếc máy thì nó còn gần như xem xem nhau chiếc Redmi Note 9S thì nó dài hơn một chút đặc biệt Note 9S cổng hồng ngoại phía này Realme thì không có cái khai sim nó làm gần gần gần giống giống như này để mình xem nào cái Redmi là cái Q20 là nó có lắp được cái gì à? lắp được cái um, cái cái thẻ nhớ cùng với lại cả ờ, hai sim cùng một lúc không như chiếc Redmi Note 9S hay không nha Đấy. à nó chỉ lắp được ờ, một sim một thẻ nhớ hoặc là hai sim thôi đó thế là cái vấn đề nâng cấp lên thẻ bộ nhớ thì uh, sẽ hy sinh mất một sim hai cái này là khá là bất tiện này là giống như sản phẩm cao cấp của Samsung ấy đây anh em này nếu mà mặc định của Romi ấy là nó sẽ có tiếng Việt luôn và rất nhiều ngôn ngữ khác đó chứ không cần phải là cài thêm tiếng Việt giống như ở Xiaomi sản phẩm này là phẩm chính hãng thế nên là nó có tiếng Việt rồi nhé chứ còn nếu mà chúng ta mua bản sách tay ấy, thì sách tay nó không có nốt 9S thì sẽ không có tiếng Việt đó chào mừng Romi luôn này Romi U này họ em nhìn nhá đây là giao diện của nó đó em nhìn ạ đây còn bây giờ là nốt 9S nha mình sẽ kích hoạt này đây mình sẽ để độ sáng màn hình cao hết lên để xem là sản phẩm nào cái màn hình tốt hơn Đó. Nói chung là công nghệ của năm 2020 ấy, thì à, màn hình của những chiếc smartphone mặc dù có giá tương đối thấp rất là tốt khá là đẹp không thua kém gì sản phẩm cao cấp của ha của thương hiệu uh, ví dụ như là iPhone uh, à, XR đó hay là iPhone 11 đó. nó rất đẹp nha đó, hình ảnh rất là đẹp tiếng Việt đầy đủ và tất nhiên rồi nó cũng không có Google Play nhưng mà vấn đề cái Google Play của những chiếc Realme cực kỳ đơn giản nó không có gì phức tạp rất là dễ có một cái file APK và là xong luôn hình sẽ là nhỏ hơn màn hình của chiếc à, Redmi Note 9 một chút và chỉ nhỏ một chút xíu thôi anh em nào mà thích cái nốt gòi bên góc này mình thì cá nhân mình thì mình thích cái góc này hơn là nằm ở giữa Đấy, bởi vì là mình đang sử dụng một chiếc nốt 10 lớp thì nó nằm ở giữa mình không thích lắm Đó. và cái video này thì mình sẽ không nói nhiều đến cái à, sẽ không nói nhiều đến cái um, à, cái camera của hai sản phẩm này nhé mà mình chỉ chủ yếu là mình sẽ chọn Antutu Benmark uh, và chơi game một chút cái game um, uh, game mà mình hay chơi thôi chứ tại vì là ví dụ như là game mới bây giờ như là liên minh tốc chiến hay là cả liên quân ấy, thì mình ít chơi lắm thế là mình hay chơi game là game PUBG đơn giản cái game đơn giản đấy thì à, mình sẽ chơi thử và mình sẽ đánh giá xem là liệu cái độ mượt mà của nó sẽ là như thế nào đó thì việc đầu tiên là mình sẽ so sánh qua về cái màn hình trước đã đúng không anh em đấy nha về độ sáng này thì à, dễ nhất là sẽ vào chúng ta sẽ vào cái đặt để chúng ta xem là liệu là cái cho cái đặt thì liệu là cái nào nó sẽ hiển thị đẹp hơn đó thì cá nhân mình nhận thấy một điều là màn hình của Realme ấy uh, nó có cái sắc là ngả vàng hơn một chút thì uh, nhiều người là sẽ không thích ừ, cái uh, cái cái màn xanh à không thích ngả vàng nhưng cá nhân mình thì mình sẽ thích ngả vàng bởi vì nhìn nó có vẻ như là nó xịn hơn so với lại cả cái việc màn hình nó trắng xanh như thế này thì uh, giống như trước những chiếc iPhone ấy thì đời iPhone 7 và lớp và sau đây iPhone 8 và lớp thì iPhone 8 và lớp thì sẽ ngả vàng hơn so với iPhone 7 và lớp nếu anh em nào mà kinh doanh điện thoại thì đều, đều biết việc đấy bởi vì cái màn ngả vàng thì nó mang lại cái màu sắc khá là trung thực đó về cái đánh giá màn hình thì uh, chiếc Realme tốt hơn ờ, cá nhân mình là như vậy còn những người khác thì mình sẽ không rõ bây giờ mình sẽ cài Antutu với Mac cũng như là game vào để chiến thử nhá ok em em chờ mình một chút ok cài đặt rất là lâu mới xong đây sản phẩm này thì bản chính hãng luôn nó có Google Play đây anh em nhá Google Play này và cài đặt thì uh, cái Antutu với Mac này thì hiện tại trên Google Play nó không còn nữa Giờ mình có cài trên uh, trang uh, ờ, APK Pui sẽ có luôn cái tool BG đơn giản rồi Và cái sản phẩm uh, Realme Q2 này cũng uh, không Google Play nó chỉ có những ứng dụng của Trung Quốc thôi Thì là rất là dễ là chúng ta có thể xóa được Đây, nó xóa được nhá Đấy, và cài cái Google Play thì này cũng rất là đơn giản lên APK Pui và cài cái Google Play vào đó đầy đủ tiếng Việt luôn anh em nhìn không đó rất là dễ bởi vì là bản này là mặc định là đã có tiếng Việt rồi thế nên là khi chúng ta cài Google Play vào là chúng ta có thể dùng luôn đó mình đã đầy đủ Antutu Benchmark và cả PUBG đấy nhá bây giờ mình sẽ chạy thử Antutu Benchmark xem là điểm số cụ thể của những chiếc máy này nó sẽ là như thế nào màn hình thì mình thấy con Realme ờ, Q2 là hơn đó à, thoát đa nhiệm đi hết đã nha à. Đây. Đóng tất cả vào ok bây giờ mình sẽ chạy nhá. đây cùng xem nhá đó xem qua cấu hình trước nhá đó anh em mình cùng xem qua cấu hình trước này à, sau bên thiết bị nhá thì tên mã sản phẩm là Redmi X2117 đều Redmi Note 9S nhá đó thì là CPU của sản phẩm uh, Note 9S sẽ là Snapdragon 720G còn CPU của uh, chiếc Redmi Note 2 sẽ là MediaTek 800U đó có tên mã là Dimet Dimestyle đó Dimestyle nhá tất cả đều là 8 nhân à, chữ đồ họa tất nhiên là sẽ khác nhau rồi một bên nó sẽ là đi cùng với Snapdragon sẽ là Areno 618 còn bên này nó sẽ là Mali G57MC3 đó chữ đồ họa khác nhau độ phân giải màn hình là tương tự nhau 1080 x 2400 đó tất cả các hỗ trợ khác thì không có quan tâm nhiều đúng không anh em nha đó đây thiết bị này đó Realme Q2 và Redmi Note 9 à, nó Redmi Note 9S thì rất là nhiều người đánh giá là điểm trung bình của nó khoảng 260 nghìn đó, bên Realme Q2 5G thì chưa thấy đánh giá gì cả đó, bây giờ mình sẽ chạy thử nhá sản phẩm này nó sẽ là ba camera đây là bốn camera đây là 48 megapixel camera thì à, không nói nhiều nữa ok chưa chạy nhá à, cùng chơi động cái này nó sẽ là mất 2 phút thì mình nó sơ qua là anh em nào chưa biết về cái tu này thì à, đây là một cái phần mềm giả lập chạy à, về video game đồ họa cũng như là sử dụng quá trình sử dụng xem liệu là và nó sẽ đưa ra một cái đánh giá về à, độ à, mượt mà cũng như là tất cả các thứ cũng à, gọi là tương đối chính xác mình không thể tin 100% nhưng mà cũng mang tính tham khảo nhá anh em cùng chờ đợi bởi vì là quá trình này nó sẽ mất tầm khoảng 15 đến 20 phút đấy đó bây giờ mình sẽ tua nhanh video nhá ok ok nhá đó đã xong mà có điểm số rồi đây nhìn nó có gì đó nó hơi chênh lệch <laughs> anh em nhá Đây gì nhá Redmi Q2 thì nó đạt những uh, ờ, 335.820 còn uh, Redmi Note 9S thì chỉ có 268.180 thôi cái này thì uh, nó liên quan đến nhiều cái rất liên quan đến nhiều cái đó thứ nhất là về thực ra là CPU ấy thì nó cũng không hơn nhau là mấy trong khi Redmi Q2 nó khoảng hơn trăm nghìn một trăm linh sáu nghìn thì à, Redmi, uh, à, Redmi Note 9S là một trăm nghìn ở GPU thì um, Redmi Q2 ấy nó là 86 nghìn còn um, Redmi Note 9S là 72 nghìn nó không hơn nhau mấy cái điều lạ cái là mem của hai cái tranh lệch nhau khá là nhiều ở trên uh, Redmi Q2 là 72 nghìn trên uh, Redmi Note 9S là 48.000 thì cái này liên quan đến cái vấn đề của đây này tốc độ truy cập RAM này uh, ROM xuất uh, ứng dụng này ROM đọc tuần tự ờ, ROM ghi tuần tự ROM truy cập ngẫu nhiên có nghĩa là liên quan đến chip nhớ cũng như là RAM thì chip nhớ và RAM của chiếc uh, hai cái thông số nó tương tự tương khá là tương tự nhau nhưng mà trên chiếc Redmi K2 thì nó làm tốt hơn có lẽ là do CPU nó hỗ trợ hoặc là có lẽ là trên Redmi người ta cần sử dụng một cái linh kiện là RAM tốt hơn RAM thì nó nhiều đơn vị sản xuất nó cũng như là chip nhớ của SanDisk cũng như là của Samsung ấy đấy thì là bên uh, Realme Q2 thì làm tốt hơn cái việc này thành ra điểm số nó khá là cao mặc dù cái CPU GPU chỉ cao hơn một chút thôi đó. bảo mật dữ liệu rồi uh, xử lý dữ liệu rồi xử lý hình ảnh xử lý kinh nghiệm của người dùng ấy thì trên chiếc Realme Q2 cũng mạnh hơn rất là nhiều 70.000 so với là 47.000 đó cái đấy là cái um, khá là quan trọng trong cái vấn đề là xử lý thì điểm số của chiếc Lenovo 2 rất là cao nhưng mà cái điều đặc biệt đấy thì là cái tiêu hao nhiên liệu cũng như là vấn đề tăng nhiệt độ ấy, thì uh, trên chiếc Realme 2 là không tốt bằng Redmi Note 9S tăng nhiệt độ thì trên Realme Q2 tăng lên 4,7 ờ, độ C cơ tương tự những sản phẩm có hình cao uh, chiếc Snapdragon uh, hay là chiếc Exynos đời cao ấy giống như cái clip mà mình làm với con gì à còn um, uh, Samsung Note 9 thì phải đấy thì là cũng tăng nhiệt độ tương tự như thế này còn tiêu hao pin thì trên Redmi um, Note 9s chỉ có một phần trăm thôi nhưng Redmi Q2 tăng những ba giảm những ba phần trăm pin có nghĩa là nếu mà chúng ta sử dụng quá trình thông thường ấy thì uh, cái độ hao pin của chiếc Realme Kia 2 uh, theo lý thuyết là gấp 3 lần nhưng thực tế ra mà nói thì nó chỉ hơn một chút thôi nhé anh em lưu ý như vậy chứ không phải là trên chiếc máy này chúng ta dùng 10, 10 phút hết khoảng một phần trăm nhưng trên chiếc máy này chúng ta dùng 10 phút là ba phần trăm cái điều đấy thì không mang tính tham khảo ra không tính thức đúng không màn hình thì chỉ nhỉnh hơn nhau một chút thôi một chiếc là 6,67 inch một chiếc là 65 inch đó cái vấn đề này thì nó không nói được đến nhiều về cái vấn đề liệu sử dụng thực tế nó có tốt hay không nhưng mà trên Realme Q2 là hoàn toàn tốt hơn à, một cái ờ, là màn hình đẹp hơn này Realme Q2 này và một cái là sử dụng AutoTune Max tất cả các thứ là tốt hơn thì ờ, anh em biết là nên chọn cái gì đó đúng không và bây giờ mình sẽ chơi trực tiếp game nhé ok mình sẽ thoát ra này và mình sẽ vào trực tiếp game PUBG xem là như thế nào đây và giờ anh em có thể nhìn thấy là lúc mà mình thoát ứng dụng ra thì một lúc sau nó mới hiện menu ở trên chiếc Redmi Note 9S Có nghĩa là trên Redmi Note 9S thực sự là uh, nó hoạt động sẽ chưa chắc là mượt mà bằng Realme P2 đâu Ok nhá, mình chạy nhá Đó cái so sánh này ấy thì nó cũng khó bởi vì hai chiếc máy này sử dụng hai chiếc khác nhau mình vẫn vẫn muốn làm theo cái ờ, bạn khách hàng bạn hỏi là cái ờ, việc mà uh, sử dụng uh, bằng tiền nhau thì sử dụng chiếc máy nào chơi tốt hơn thôi đúng không chứ còn hai cái cu khác nhau thì nhiều anh em đã có trả, câu trả lời luôn rồi có nhiều anh em thì thích uh, ờ, Snapdragon thì sẽ chọn còn có nhiều những anh em vẫn tin tưởng Mediatek thì uh, sẽ chọn cái Q2 đấy chứ còn nếu mà so sánh uh, giữa Redmi Note 8 Pro và Realme Q2 thì có lẽ là sẽ ok hơn bởi vì là đều dùng chip Mediatek đó trở lát game nhé ok trên Redmi Note 9S này đây là game PUBG nhé ok khá là mượt rồi những chiếc máy này đa phần là chơi game rất là ổn rồi và cái game này thực ra bây giờ nó không phải là một trong những game nặng mình thì mình chỉ biết chơi game này thôi thành ra mình đấy đó bây giờ có một chút là bị giật anh em ạ Đây mình sẽ để cấu hình cao lên một chút nha họa này mình sẽ để ờ, cao lên chiếc này chọn là HD thôi không được chọn là HDR rồi đó ok cũng có một chút hơi giật hơi giật một chút đây một câu hai chúng ta vào đây âm thanh mình chỉnh hết cỡ lên đó nó chỉ phát ra loa này thôi Redmi 9S này chỉ phát loa này cho anh em nhé trên này không có phát ra này bên thứ hai đây chip của tàu đây Oh có giật một chút rồi anh em ạ có hơi giật một chút lúc mới vào hát được mà cũng tương tự như chiếc máy kia thôi đó cũng tương tự như chiếc máy kia thôi nha game này thì à, năm ngoái là mưa làm gió chứ năm nay thì à, anh em ít chơi lại rồi bây giờ mọi người đang chơi cái game là game liên minh túc chiến thì cái game về cái thể loại đấy thì mình không không biết chơi thế là mình sẽ cứ làm theo cái à, chơi thử cái game mà mình biết thôi anh em nhá bây giờ anh em thông cảm đây. mình nghe thấy tiếng súng rồi mình nghe thấy súng rồi và mình sẽ đi chiến đấu đây là toàn là những con bot nó bắn ngu lắm mình hạ gục nó chỉ trong một nốt nhạc thôi đó khá là mượt ok bây giờ đến à, chiếc riêng bên kia hai xem nào nói chung là để mua chiếc máy này hai chiếc máy này để chơi game ấy thì à, thì mình thấy nó cũng xem xem nhau thôi một chín một mười thôi đó, cái vấn đề về độ bền là cái chính về độ bền thì thực tế mà nói thì uh, trong quá trình uh, bán điện thoại thì mình thấy là đợt này là Mediatek cũng khá là tốt như chiếc Redmi Note 8 Pro thì mình bán nó cũng rất là bền nó không có sự cái chuyện mà nó bị dùng lâu dài nó bị giật lag thế nên là nếu mà về cấu hình về ấy thì anh em nên chọn chiếc Redmi Q2 thay vì chiếc Note 9S nhé bởi vì thực tế là mà nói thì điểm ăn bên mắt cao hơn là cũng một là một cái vấn đề mà đáng lưu tâm để lựa chọn đúng không còn chơi game thì như cái game PUBG này thì nó cũng tương tự như nhau thôi đó nó không có gì là gọi là Ờ, gọi là gì gọi là khác biệt nhau quá mình chỉ quan tâm đến vấn đề về độ bền thôi chứ còn vấn đề về chơi thì thấy nó giống nhau thôi cái màn hình cái màn hình của chiếc Revico 2 khá là rít lúc chơi game thì khá là rít không được uh, cảm giác như không được trơn chung như là cái um, lúc mình vuốt này đấy là do cái cảm giác thôi chứ còn độ trễ ở à, màn hình thì thấy là bình thường nhưng mà nó rít hơn là so với chơi game ở trên chiếc à. trên chiếc Vivo 9 âm thanh các thứ thì uh, tương tự nhau ok mình chỉ chơi vậy thôi nhá thì uh, để mà cho anh em biết rõ hơn cho cái bạn bạn vừa hỏi mình ấy rõ hơn để lựa chọn con nào ấy theo, theo cá nhân mình nhá thì cái này đánh giá theo cá nhân mình thôi thì uh, về thương hiệu thì tất nhiên là Redmi sẽ tốt hơn uh, cũng như là bảo hành chính hãng được 18 tháng còn à, nếu mà anh mua sản phẩm này thì bên mình sẽ bảo hành cho anh em 12 tháng tất cả các lỗi à, không không không phải mua thêm bảo hành vàng để bảo hành nguồn hình mà mình đã bảo hành sẵn anh em luôn rồi thế nên là cũng ờ, cũng cũng đắn đo đúng không bởi vì là một bên được 18 tháng hơn hẳn 6 tháng so với bên này và được bảo hành chính hãng thì chính hãng này vẫn phải gửi đi và chờ đợi thôi bên này cũng tương tự như vậy đó um, cái quan trọng nhất là ở đây là cái việc mà trải nghiệm thực tế thì trên chiếc Realme Q2 sẽ là tốt hơn mình rất thích cái màn hình của Realme Q2 bởi vì nó có sang cả vàng thì nó sẽ cảm giác như nó sẽ xịn xịn hơn một chút so với lại cả màn hình mà kiểu sáng xanh như là chiếc Realme Note 9 S này đó thế nên là theo cá nhân mình thì nếu mà anh em chọn mua giữa hai sản phẩm này cùng trong tổng giá tiền hiện tại bên mình đã bán là hơn 4 triệu ấy thì anh em nên chọn Redmi Q2 Uh, ờ, không quan trọng cái vấn đề có nên cần bảo hành chính hãng hay không ấy thì anh chọn Redmi Q2 còn nếu anh em nào cần bảo hành chính hãng thì em vẫn cứ chọn Redmi Note 9 được Note 9 hãng được và nếu anh em nào tin tưởng xuống chip Mediatek của Trung Quốc ấy, thì Redmi Q2 là một lựa chọn khá là ok bởi vì là hiện tại bây giờ những chiếc chip Mediatek khá là bền và dùng sẽ được lâu dài đó đơn giản như vậy thôi nhá mình chỉ làm sơ sơ như vậy để cho anh em hiểu hơn một chút và anh em lựa chọn thôi chứ còn sản phẩm Redmi Q2 hiện tại là trong phân khúc là đáng giá mua nhất rất là nhiều anh em ở trên YouTube đánh giá rồi mình cũng không đánh giá được nhiều bởi vì mình không phải là chuyên gia đánh giá mình chỉ trải nghiệm thực tế cho anh em xem như vậy thôi còn à, bây giờ là mình sẽ quảng cáo một chút rồi nếu mà anh em mua cái sản phẩm này ấy, thì à, đơn giản thôi anh em có thể vào đường link mình để mô tả và đặt hàng trên website cũng như là anh em chat với cả Facebook bên mình là mm.vn điện thoại siêu rẻ hoặc em gọi điện thoại trực tiếp đến số của mình là 08888 641 hoặc là số của cửa hàng là 0256526789 để đặt hàng sản phẩm nhé. Bên mình à, bán trực tiếp tại 170 Lạch Chay. À, còn à, anh em nào ở xa thì à, bên mình sẽ ship COD toàn quốc anh em nhận hàng nó phải thanh toán. Bên mình bảo hành à, trực tiếp cho anh em nếu trong trường hợp anh em bị lỗi thì anh em phải gửi ra mình sẽ gửi đi bảo hành cho anh em. Còn nếu mà anh em ở gần thì cứ cầm qua thôi. Bên mình sẽ bảo hành à, 12 tháng. Anh em nào mua online sẽ là bảo hành 13 tháng nhá. Cho anh em yên tâm bởi vì là mất thời gian chuyển đi tiền về đúng không? đó ờ, đơn giản như vậy thôi nếu anh em xem clip này thấy hay thì chia sẻ cho mọi người cùng xem để mọi người biết là có chiếc Realme Q2 giá rất ok đúng không đó mà các bạn xem clip nha chào tạm biệt anh em